phố xa số đông vui và nhộn nhịp quá Người nhớ ta đã đi xa qua bao nhiêu tháng ngày Nhưng nước như chân chưa đông đầy cùng cảm xuống gian dao trong cụ về như những đám mây trên trời cao ao ao những bước chân ta đã bỏ qua đau này sẵn tua là xe để trở về nhà với mẹ mình có biết ba cô đi xa khi cả chua cây, mẹ vẫn kẹp nẹp nơi góc bé sâu nhà dù ngày xưa tiếng mưa ngoài hiên vẫn vang vọng ở trong tâm trí tôi những món ăn ở đây chân thế nào bận mẹ đâu về thân nhân để đưa thương thất cho tôi đôi chân đã lớn Có thể một mình ở nơi xa nhưng con vẫn nhớ Không khi ấm áp một quê nhà ngoài kia trời rộng bao la Rồi xa một tay là bảo tố nhưng vẫn cố vẫn gắng để ba nàng đừng lo lắng à. Đôi chuyện con thì ngắn nhưng ý chí con dài Đi xa không khó chỉ cần lòng luôn vững trải Học hành mau thành tài để ba mẹ đã miệt mài Lo lắng cho con từng ngày để con có một tương lai Nhưng với chúng ta đã bỏ qua đâu này Sẵn tua lên xe để trở về nhà với mẹ chẳng có biết ba cô đi xa khi cà chua cây mẹ vẫn khép nẹp nơi góc bếp